Chào mọi người, hôm nay ngày 29 tháng 6 à, Kia ông Makita nó hàng Mỹ mà bị khoan rổ này á Rồi Makita hàng Mỹ mà bị khoan rổ này á Thì à, mình có à, mấy đợt lên hai lần trước á thì mình bán hết rồi nha mọi người Bây giờ mình đã soạn được hàng lô thứ ba Thì mình đã bán cho mọi người à, Mình nói mọi người nghe nha, ở bên mình tất cả mọi hàng mình bán mua bán đều là ship code không cần phải đặt thẻ ai muốn mua hàng thì liên hệ mình 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng này mình nói giá cho mọi người nghe đây này XPH 10 à, mai không chuột than một tấc 25 thân máy không pin hai triệu rưỡi XPH 12 à, XPH 07 khoan ba chức năng có búa thân máy không pin máy mà không bị khoán lỗ á thì hai triệu một máy bị khoán á thì uh, <coughs> máy bị khóa thì 2 triệu đây này khoan mini khoan mini á thì một triệu tư thân máy XTD 13 là một triệu rưỡi Vịt mini là một triệu rưỡi Đấy nha mọi người Đây còn pin sạc á, thì mọi người lựa chọn như thế này pin sạc nó tới bảy trăm rưỡi ngàn pin sạc ring một triệu tư mọi người muốn mua thì uh, muốn uh, biết giá thì cứ ờ, lấy tiền thân máy cộng với tiền pin sạc lựa chọn một trong hai gói pin sạc thì sẽ ra giá tiền tổng giá tiền rồi vậy ha rồi bây giờ mình sẽ test lại những con này cho mọi người xem hôm nay á thì mình sẽ test với khúc gỗ cắm này này đây khúc gỗ dây nha đây mình sẽ test khúc của cắm này cho mọi người xem để xem tất cả những con này mình sẽ đều sẽ test cổ cắm hết để xem cái lực siết của nó mạnh tới đâu nhá đầu tiên á cho mình test trước con 07 này đi XPH 07 nó có ba chức năng này khoan búa này khoan bình thường này bàn vịt này 21 cấp trượt à, em mua thêm cái tay cầm nhôm này á là 300 ngàn nha mọi người tay cầm nhôm là 300 ngàn <coughs> tất nhiên con này có chế độ khoan búa mình sẽ test chế độ khoan búa trước cho mọi người xem đây mình sẽ khoan thử bê tông luôn không ngờ anh tan gì mà không khoan thử bê tông đây mình sẽ thử bê tông cho mọi người xem này đâu auto đâu đây cục bê tông cái phôi bê tông nó tràn đấy này XT hạt 07 bán Trung Nam không biết đâu Rồi, giờ mình sẽ thử quẹt gỗ cho mọi người xem Con này nó rất là mạnh Nếu người ta mới phải làm cái tay cầm dài ra như thế này Này tay cầm này chưa có chế độ khoan đây này thấy không ở đấy không có cái mũi to hơn ở bên tay mình chỉ tải được mũi như thế này thôi còn không phải này nó rất là mạnh nên cái tay cầm nó mới dài như thế này bây giờ mình sẽ thử còn không bảy này đây mình sẽ thử con không bảy này vào này về 8 phân này vào khu cổ cắm này để xem ai con nói là gỗ mềm không đấy nha xem được xiết nha 오, 라이크. đây cái iph không 07 nhá cái này rất là mạnh mạnh kinh khủng đấy nha thân máy mà bị khóa á khoán thì chẳng qua khoán kia vỏ thôi cái con đấy kia ở trong mình cũng đã thay rồi thân máy bị khoán thì 2 triệu thân máy không bị khoán á 2 triệu một tay cầm này á là 300 ngàn hai không mua tay cầm thì bỏ tay cầm ra con pin á thì pin adapter pin sạc adapter ba à, bảy trăm rưỡi ngàn pin sạc riêng một triệu tư <coughs> rồi để tiếp con khoan mini này đây khoan mini này đầu này đầu 13 đầu 13 này đầu này cũng đầu auto đó đây con này mình bán một triệu tư này này là một ok rồi con này gọi bây giờ đang gọi là cưỡng khoan đây. mình sẽ test <coughs> một khoan đa năng khoan bê tông cho mới xem thử tới cái lực siết của nó này lực siết của nó mình cũng sẽ thử sẽ thử khúc gỗ này này vịt 8 phân thôi được rồi được được rồi được rồi vịt 8 phân này vào gỗ cắm nha rồi tất cả những ai nó nó yếu hay là mình tẻ gỗ không có cứng thì vào đây xem này gỗ cắm này vịt 8 phân này kia thấy không gỗ cam vịt tám phân ok ha nó rất là mảnh nha mọi người đây con này thân máy mới bán một triệu tư vậy à, biết nó mạnh tới mức nào rồi tiếp XTT13 XTT13 này XTT13 thì không có chiến được ở dưới đây nhưng nòng mạnh hơn con mini con này bằng tố là thoải mái này là mọc cũng thành vấn đây tương cho mọi người xem thôi khoan tương nhá mình chỉ khuyến khoan tương cho mình khuyến khoan bê tông cho mình nhá việc này nó nát quá rồi chắc phải đi chợ cục khác rồi mũi này mũi thường chứ không phải mũi đá nắng nha rồi xem rất xiết con nó này này dây vịt 8 phân bao bổ cam này so sánh này con này sẽ nó sẽ mạnh hơn con mini rất nhiều những con mini này tiền hơn có chỉ được đủ thứ cả này mọi người xem nhá vịt 8 phân vào bổ cam mình sẽ làm liên tục vài con cho mọi người xem pin của mình mình đều đóng lại 4 ampere hết nha mọi người 6 8 10 10 con vịt này sẽ xem mới bắn trong bao lâu này năm rồi con này gãy đâu rồi sao mở ra rồi gãy vịt vịt này mà gãy hẹp tại này giờ thì mọi người cũng biết rằng nó mạnh tới mức nào rồi không nóng không cháy đủ nó không kịp nó bòn người khô nó xeo rồi đây à XDT 13 rất là mạnh con này thì nó không mạnh do tại con vịt mini vịt mini á thì nó không mạnh bằng cái con IDT 13 những đổi dài á nó có ba cấp chiến được ở dưới đây nhanh này chậm này chế độ này chế độ auto dùng để con vịt rồi alo hử có có một chuyến chín gói à, rồi ok cảm ơn này dầm mộc bằng tôn không có vấn đề tất cả những máy này đều vòng tua nhanh nên gỗ không bị xưa rồi mọi người thấy chưa rồi tẹt khoan tương cho mọi người xem luôn đó rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với việc tám phân đây đây bản máy tôn hợp một rất là tiền hai bốn sáu bảy tám con đấy này để mình chỉ cho mọi người cái chế độ auto của nó này chạy rất là chậm này khi có tải nó sẽ tự động kéo xuống nhá chế đồ này dùng để bắn gỗ đó cái này bị gì rồi này qua chế độ nháy này rất là mạnh bỏ xuống dưới còn dưới cúp đầu thì cho anh cục pin bên đầu đấy binh cục pin đỏ nữa nguội cho rút này giờ tới con máy mai máy mai nó là máy không trội than à. tất cả đây đều là hàng tuyển hết cho mọi người mình vô đổ nha này nay tắt 125 125 rồi mình sẽ tiếp chức năng mai này có nơi phong tú của nó 8 ngàn rưỡi Thank you.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 rồi à, lưỡi này cắt gì đấy lưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bằng vỉ qua khoan đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán trăm ngàn chuyển từ bù đóng sang bằng vít mình bán xào trộn cái này cái đầu đều hướng